Bài tập số 1 đề bài cho có nội dung như sau. Một hình trụ có bán kính đáy là 2cm. Được chưa nào? Bán kính đáy là 2cm. Diện tích toàn phần gấp 3 lần diện tích xung quanh và yêu cầu tính thể tích của khối hình trụ. Như vậy, cô trò mình cùng nhau tóm tắt lại nội dung của đề bài. Đó là gì đây? Một hình trụ có bán kính đáy là bán kính R. R đáy đúng không nhỉ? R bằng bao nhiêu nhỉ? À bằng 2 cm. Đó, hình trụ các bạn nhé. Hình trụ. Hình trụ. Được chưa? Có cái thứ nhất là bán kính đáy là bằng 2 cm. S toàn phần. S toàn phần. S toàn phần đúng không nhỉ? bằng bằng mấy ạ? Bằng 3 lần S xung quanh. 3 S xung quanh. Thế thì yêu cầu tính tính tính gì Tính V của hình hình trụ bằng hỏi chấm. Đó, cô trò mình cùng nhau phải xác định được thông số của đề bài đã cho và yêu cầu cần phải tính gì.